Ai có biết vụ cà phê cho cái phốt cà phê trò Bình Phước chưa mấy em? Nope 200k Trắng trẻo tươi ngon vàng hoàng Còn bà nghĩ nó rảnh quá ngồi nhảy múa ton ton ton ton mà nó mập như con heo Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống Chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam À, xin chào mấy em Mới tập gym xong mệt quá Hôm qua mới cận trận mông cổ Má quýnh té khói luôn Má quýnh mông cổ với hai tàu Ba, ba con tàu Mình nên chơi ba tàu Trời được có chơi biển người mà cái trận hôm qua là quýnh từ hải chiến cho tới mẹ à, lính thủy đánh bộ xong rồi tới à, đông bộ đầu này là lăng ba di bộ rồi abc các kiểu rập một màn trời một một một một màn hình luôn à, thức khuya quá ngủ về trễ tập gym mệt quá nhưng mà sao nhãn video hôm nay video hết đề tài mấy em à, đang ngồi chơi không à nên giờ làm à, video tiếp để cho tụi nó dựng thôi ngắn gọn nha hôm nay anh sẽ à, thông báo một cái tin cực kỳ chấn động là gimmick con gì đó nó phá sản đó nó nợ tiền anh nha còn nợ tiền anh nhưng mà thôi kệ đi anh em mà giờ ra đường làm ăn nó xui này nọ hay nói gì đó giờ nó mà cắt bỏ lo chuyện khác có chuyện khác thằng này chết thằng kia lên có ông nội kia ở bình phước anh quên tên rồi mấy em không nhớ tên nổi luôn nha không biết cây cứu anh dù gì đó xong rồi giờ bỏ tiền ra mở phòng game chơi khô máu nữa sau cái cụm từ mà chơi khô máu á thì à, nói thiệt chứ tụi em á nó xuất hiện rất là nhiều lần trong cái thị trường streamer nào á là bắt xe đò lên chơi khô máu nào á là vay ngân hàng 5 tỷ chơi khô máu còn ông này á thì cũng chơi khô máu mà không bằng đường nào nhưng ông mở một cái phòng gym ở à, phước long à, vùng đất cách mạng hồi xưa nè khai trương cũng hoành tán tá tràng lắm hỏi đã biết thằng cha này đại gia học điều mấy em nhắn tin ổng nói ông em nội ông đại gia học điều ông bú ghim chi ba rồi xong rồi cái nói mấy bú ghim nhưng mà giờ vấn đề là tao làm ở phước long thằng duy nguyễn mà làm ở sài gòn thì có liên quan gì không cái nói ông không mua đồ của tôi là thấy không liên quan thấy liên quan rồi đó nói à mua đồ đúng không được tao cũng hâm mộ chú mày phản biện abc các kiểu được bỏ súp cho anh đi bỏ súp cho anh đi anh đi về dưới anh bán kiếm thêm nói làm học điều gì chơi nó súp luôn hả nói ừ thích chơi thôi đó, đó là cái câu chuyện mà anh này cũng làm đại lý của bbt ở à, phước long luôn nha mấy em ở phước long luôn rồi xong rồi cái anh hỏi tiếp ủa phước long á nó thật sự nha phước long điện điện cái con khỉ gì có mấy thằng nó vô duyên gặp giám đốc là nó bay vô nó sấn phát điện điện hoài người ta nó từ ta nó tắt máy là biết ta từ chối ta khinh bỉ rồi đó điện điện biết kìa cuộc đời của nó thiệt xài điện thoại số lạ gọi đừng em mà không giờ cái chuyện nghe máy số bàn gọi biến luôn nó thật sự anh khó lắm em tại vì số số bàn là toàn là mang bảo hiểm không à nó nó, nó nhắn gọi không được nhắn tin chặn mày luôn chút ra chặn luôn nó, bởi vì cuộc đời của anh là làm giám đốc một là hợp hành hai là công chuyện này nọ kia cái điện thoại của anh đố ai biết số thiệt luôn không cho số hai vậy mà tao biết mới hay ngộ ghê chả hiểu nên quay ra cái chuyện của mình hỏi là à, ủa sao anh ở à, bình phước mà anh không ở đồng xoài á, chứ anh thấy đồng xoài nổi tiếng mà cái nói không phước long của anh đại gia nhiều hơn cái đó ông nói ông biết thôi nhưng mà giờ đồng xoài tao mướn một bằng nếu mà mà tao mướn một bằng tao đâu chơi khô máu chú em mày được tên tao cũng mua đất luôn đất của ổng luôn em miếng đất của ổng đó mới ghê chưa ổng nói miếng đất của ổng xây nhà tiền chế lên tốn nhiều tỷ bạc đó bí mật không nói được đó thì thông qua cái này nó là cái gì anh không có quảng cáo cho con cha này thề luôn thằng cha này giàu rồi không còn quảng cáo nhưng mà anh chỉ giới thiệu cho một cái hiện tượng nó một cái hiện tượng mà trong cái việc làm của thằng cha này khai ra một cái ghim chấn động ở phước long nói phước long mà đồng bình phước mà nó thiệt với em luôn bình phước làm gì có bản đồ trên ghim đúng không yes nó thiệt chứ bình dương chưa đủ tuổi lo ho nữa bình phước là cái gì cũng mới như vậy mà ông cha cái thằng cha nội này nè ở bình phước cái chỗ đó thiệt đó mẹ nó thiệt như nói sao ta nó cũng khá là là là, là quê mùa đúng không em nó cũng nó, nó, nó, không biết nó dùng chữ phát triển không phát triển nhưng mà thằng cha này ngoại ngành nha mà dám bỏ tiền ra đầu tư phòng game đó đó em nhìn phòng game đi khai trương mấy em chụp hình quay video thoải mái nhìn cái phòng game nó nằm ở mức độ nào mà cái này là cái vùng quê cái đáng nói là cái vùng quê mà cái đáng nói thứ hai thằng cha này ngoài ngành mà chơi vậy đó thì mấy đứa trong ngành chơi sao lại đó là cái vấn đề đúng không bây giờ anh em trong ngành game cạnh tranh không là thấy bà nội rồi mà giờ theo mấy ông nội ngoài ngành ba vô kiếm ăn nữa nên mới nói là qua câu chuyện này nó có nhiều cái góc độ để nhìn một buồn buồn chứ buồn sống buồn đúng không mình đang nằm ăn mà tự nhiên người ta ra ta cạnh tranh với mình là buồn bởi vậy á cái bài học sau đây là cái gì mấy em là mấy em phải mở phòng game ra tụi em phải đề phòng tụi em phải đề phòng cực kỳ cao luôn mấy anh cha nội có tiền hỏi nhiều nha đề phòng cực kỳ cao luôn mấy anh cha nội có tiền hỏi nhiều tôi bảo đảm kiểu gì ông cũng chơi mẹ ví dụ tụi em mở phòng game ra tụi em tiếp xúc dòng khách vip là tụi em biết giữ khoảng cách chừng mật thôi xã giao câu chuyện thôi còn cái đòi hỏi nó hỏi sâu sâu vô là thôi né đi nha ba ba khai hết bây giờ nó làm đi trang luôn mà không những là làm đi trang nó còn âm mưu nó đảo chánh em đúng không nó kết nối với nhân viên của em nó kết nối với khách hàng của em nó chơi là quanh nội công ngoại kích trong ngoài phối hợp trong nhà thì lính em nó mở cổng thành phía ngoài thì trăm vạn hùng binh ngàn tên chiến tướng nó dân cung sẵn rồi nó kiểu gì chả chết nên quay được cái bài toán của anh đó mặc dù bây giờ anh, anh đó là đại lý của anh nhưng mà nếu mà giả sử ổng là đại lý của anh thì sao giả sử giờ anh mở ông không mở bình phước sao anh mở sài gòn thì sao cũng mệt với ổng chứ bộ giỡn chọc mấy người có tiền ngại đó nha yeah. đó là bài học tụi em phải đề phòng tụi em phải đề phòng ông có sẽ có nhiều cách những người vậy ta có nhiều cách người ta chơi với em đó đó. mà người ta đã đã là đại gia học điều rồi thầy sơn cái màn buôn học điều mà mấy em buôn học điều đâu phải thiện nam tính nữ gì đâu đúng không cũng phải này phải kia dữ lắm á thì bây giờ ông áp dụng những cái chiêu trên thương trường đó vô trong môi trường gym mà đối với những người trẻ tuổi mà lập nghiệp á, thì chắc chắn là giống như đưa dê vô miệng cọp thôi chứ không còn khác được đường nào hết nên đó là một câu chuyện cần phải ngẫm cái câu chuyện thứ hai cái đề tín hiệu vui hồi nãy là buồn vậy là vui vậy thì bây giờ á cái ngành gym ở việt nam á có phải nó phát triển lên một tầm cao mới chưa để cho những thằng đại gia ngoài ngành nó bay cho nó làm đó trong đó nó tạo ứng dụng này nọ kia rồi nó kết nối đồ với phòng game với khách hàng lấy tiền trước hai ba năm đồ này nọ kia rồi sau dịch covid nó tuyên bố phá sản ủa giờ mấy anh đó đòi tiền được không ta nope không biết không biết ha dù lỡ chuyển tiền trước 3 năm nó <laughs> phá sản rồi giờ sao thầy hơi khó chịu đó mà đáng nói hơn nữa là ở một cái vùng quê xa xôi hẻo lánh nghèo khó mà người ta dám bỏ tiền người ta đầu tư sim vậy mà không phải là một chỗ mà là nhiều chỗ tụi em coi theo dõi video đi bây giờ nó mọc như nấm vậy đó mấy em vậy là mừng là gì dân trí việt nam lên cao người ta ý thức sức khỏe đúng không mà họ là gì họ là những lá cờ đầu mình cần phải ủng hộ họ sao mà nói sao anh nhi ba phải vậy hồi nãy mới đam ổng mà giờ ủng hộ ổng nó không phải một sự việc đó có nhiều góc nhìn một sự việc đó có nhiều góc nhìn bây giờ ví dụ như anh với ổng không có quan hệ gì đi thì chỉ là một người gọi là trung lập thôi mình nhìn vô à thí dụ như bạn bè ổng đi nhậu bị gút cho nồi bây giờ ông mở phòng riêng vậy chắc chắn ủng hộ ổng rồi đúng không thì ít ra ổng là gì ngọn cờ đầu ở địa phương đó để dìu dắt những con chiên lạc đàn nó quay về phòng game tập tạ đóng tiền cho anh Duy Nguyễn mua sách nên cái góc độ thứ hai là góc độ vui nha nó dám bỏ tiền đầu tư phòng gym là liều mạng rồi đó là liều mạng rồi đó nha không bao giỡn đâu đa phần người ta sẽ đầu tư súp trước có vốn đầu tư gym thằng cha này vốn mạnh chơi được cả hai cái vậy thì cái hành vi chơi của thằng cha này thì cái bản chất là chỗ nào bản chất là chỗ nào nói ra thiệt anh nói ra một cái tụi em sợ luôn đó chẳng qua ở nhà ông lao động nhằn rỗi nhiều quá ở nhà ông lao động nhằn rỗi nhiều quá men ví dụ như à, vợ em vợ cháu vợ chích vợ gì đó nương vợ quá trời quá trời bên vợ lao động nhằn rỗi thì bây giờ mình mở cái phòng gym ra mình làm cái small business để cho anh em con cháu nó bay vô làm nó đỡ nghiện ngập nó đỡ hút chích nó đỡ ôm con gà đúng không nó đỡ đi cà phê chòi bình phước Ai có biết vụ cà phê cho cái phốt cà phê trò Bình Phước chưa mấy em? Nope 200k Trắng trẻo tươi ngon đàng hoàng Anh nói rồi, mặc dù anh là giám đốc nhưng mà biến nào cũng biết hết mấy em Ghê chưa? Đó, nên nó giảm được cái tệ nạn của địa phương và chắc chắn là việc làm của anh cha được được là ờ, gì? Chính quyền địa phương ủng hộ, nhiệt tình luôn Mở phòng game là ủng hộ nhiệt tình mấy em Nhưng mà thuế vẫn phải đóng đều đều nha ủng hộ trên tinh thần thôi <clears throat> và tiếp nữa cái vấn đề tiếp theo là ở bình phước anh nó mới nói rồi có đồng sòi có nhiều bạn ở đồng sòi muốn làm đại lý của bbt đó. nhưng mà các bạn thôi các bạn chịu không nổi cha ở đâu thằng cha này vốn mạnh lắm với thằng cha này đi đi đi, đi, đi trước rồi thằng cha này lobby với Duy Nguyễn ký contract trước rồi mấy em thì bây giờ mấy em muốn làm đại lý cho cho cho BBT ở khu vực Bình Phước mà ôm cái đồng sòi đó lấy hàng cho con cha này bán thế thôi thằng cha này bảo đảm ở ngoài ngầm dễ dễ dụ cũng lắm bây giờ dễ dụ lắm nó giờ thôi bbt để giá bao nhiêu vậy giờ ông ông, ông ăn chừng hai ba phần trăm thôi đưa tôi đi tôi tôi phát triển bình ờ, đồng sòi cho này nọ kia kiểu dám chừng chịu á ví dụ vốn tụi em mạnh nữa không tụi em nhập hàng chỗ ổng nhưng bbt ship hàng tới chỗ em ổng ở giữa ăn phần trăm thôi bảo kê thương hiệu nào đọc em ổng đọc lại ví dụ vậy đó mà ngày trước á tại sao anh anh, anh không có nói về cái địa địa cái cái cái cái, cái phòng gym của ông này tại vì á nói chung chưa có lòng tin mấy em ơi thấy ông nội này nông dân ông mặc dụng có tiền thôi chứ không biết làm ghim không nhiều khi ông gặp ông chém gió ông nói chuyện này nọ thôi chứ ai biết ông làm được hay không đó nhưng mà cái buổi lễ khai trương của thằng cha này làm cho anh thay đổi cách nhìn mấy anh thay đổi cách nhìn từ buổi khai trương thôi đó tại vì á anh làm việc với nhiều người rồi có mấy thằng cha cầm tiền nổ nhát như con gà mái nó nói à thôi ờ, giờ ờ, cọc để đây thôi qua dịch anh làm nha mày biết chừng nào qua dịch ông nội đúng không hỏi thẳng ông biết chừng nào qua dịch ông ông ông ông có, ông có qua dịch ông ăn không thế làm làm bà đó cho rồi đi còn qua dịch nữa ông nghe qua dịch thì nó thật sự với mấy em anh cũng ừ thôi ok tùy anh thôi ví dụ anh cọc mà anh cọc lâu quá anh không nhảy thì em em, em, em, em bỏ thôi gì đâu chứ giờ làm ăn chờ đợi qua dịch nữa thôi biết chừng nào qua dịch đúng không bây giờ mặt bằng nó đang xuống nó hốt đi qua dịch nó lên lại sao mà rồi mình cứ hốt mình cứ làm mình làm bình thường dịch thì bán online thế thôi không lẽ dịch cả năm đúng không mấy em bây giờ làm ăn quan trọng quá là ở chỗ đó đó nhìn vô cái người đó mình biết tao máu chơi hay máu không chơi đó mấy thằng cha bình phước này qua dịch khai trương luôn ngay dịch luôn chứ qua dịch gì ổng khai trương cái ngày mấy anh quên rồi nhưng mà cái ngày đó như là là là là, là, là cũng ờ, không biết là là tháo cách ly chưa đó nhưng mà không ghê mà thằng minh lâm thằng minh lâm nó khai trương bên bình thạnh trong dịch luôn mấy em nó nói ê ông nội trong dịch ta đang hạn chế đông người vậy nha Rồi, ông đi khai trương đó ai mua ông nội cái đó thiệt ông chỉ bán online thôi nó không em em khai trương lấy ngày xong rồi nó khai trương ờ, bên mình thạnh lấy ngại thêm hoàng nguyễn vô làm ông hoàng nguyễn nó rảnh quá ngồi nhảy múa ton ton ton ton mà nó mập dân heo xong rồi up video youtube gì lên tôi nhóc luôn á bên bệnh á bên bình thạnh bên bình thạnh đó đường tân cảng á em nên cái ông này ông ông dám khai trương trong dịch ông nói dành câu á dịch dịch ngày khai trương khai trương thôi em đó. chính cái câu hỏi đó của ổng anh không trả lời anh không rét này nhưng mà anh thao đó cách nhìn thằng cha này nhìn mập mập xấu thôi chứ chắc mà làm anh cũng được á <laughs> cuộc sống mà em ngoại giao anh có quyền đúng không ngoại giao anh có quyền khen tụi em anh có quyền tân bốc tụi em nhưng mà cách nhìn của anh là độc lập tụi em đâu thay đổi cách nhìn của anh được tụi em chỉ có thể thay đổi cách nhìn của anh khi với những cái hành động thực tế anh thấy bằng mắt anh cảm nhận bằng đầu óc đó nên anh thay đổi cách nhìn của về về, về, về thằng cha này vào cái ngày đó Đúng không còn ví dụ như ổng mà làm có được hay không được buôn bán thì sau đó thì nói chung lính anh nó lo anh không có rành mấy em ví dụ như anh cần họp thì nó cái ờ, toán này họp cái tình hình ờ, đại lý bình phước ờ, giờ đơn hàng sao phát triển sao hàng gì bán được không được được, được abc kế toán đúng không rồi bên kia marketing Ê, hôm nay bình phước quảng cáo sao này nọ kia có hình hot girl chưa có gửi hình hot girl về tổng đài chưa có những hoạt động chưa phòng game khai trương sao buôn bán sao phần mềm sao setup tới đâu rồi quy trình quản lý bt sao theo sao cho nên chưa nghe nói là bãi đáy rồi khó lắm em mở ra một cái business gym nó khó hơn cái nào cái nào nó dễ hơn để bữa nào chỉ cho em mở nào chứ còn cái gym business khó hơn nhiều khó lắm thì hôm nay live anh nói chung anh ngắn gọn anh chúc mừng và cuối cùng là chúc mừng chúc mừng và cũng rất là cảm phục nào cái sự gọi là đi ngược dòng nước của đại lý BBT Bình Phước đại lý BBT Bình Phước là một cái mô hình cũng khá là hợp lý phòng gym rất là khang trang phòng gym bên Bình Phước về mặt ờ, cái vẻ ngoài nhìn rất là khang trang ở trong thì thình nhìn cũng đẹp nó mà anh chưa đi tới anh không biết thôi nhưng mà ở Bình Phước mà có được cái đó là một điều cũng đáng nể lắm em tự đá lòng tao có nãy không yes. cho dù người ta sao không biết ta có đại gia hay ta tiểu gia người ta học điều học á không có biết đúng không nhưng mà ta mở được cái phòng gym như vậy người ta đi co được phòng gym như vậy người ta thiết kế người ta xây dựng người ta contract này nọ tất kế người ta vận hành được cái phòng gym như vậy đó là một cái điều đáng này rất đáng này mà thậm chí ở sài gòn làm chưa được mấy em nhìn coi nếu mà giờ so đi so cái phòng gym đó với phòng gym ở sài gòn nhiều khi phòng gym sài gòn thua xa lắc chứ bây giờ phòng gym sài gòn chơi mấy niệm cao su rẻ tiền thôi thế quạt máy trên trên nhà bay rọt rẹt rọt rẹt chơi quạt công nghiệp nữa thôi thua luôn hôm qua đó anh mới nói dự án khai trì cái dự án nâng cấp ờ, máy lạnh á tại máy lạnh bên vùng hai giờ nó thiếu nó nóng quá giờ nâng cấp sáu con một con năm ngựa cái thằng bố kia bay hỏi ủa sao nó chơi được quạt công nghiệp cho nó mát nghe nó muốn quỳ lại luôn á trời đó nên nói gì thì nói vẫn chúc mừng các bạn bình phước có một cái môi trường gym khang trang sạch sẽ đẹp và con chủ chịu chơi cái điều căn bản con chịu chịu chơi thằng chủ chịu chơi thì nó mới chơi súp chính hãng được mấy em nó mới chơi súp xịn được nha còn chủ mà chủ kia thôi thua tụi em phòng em anh không tiện nói nhưng mà tụi em đã tập sim nhiều nơi tụi em sẽ thấy nhiều thằng chủ có mấy thằng chủ thông minh lắm em cuộc đời tập sim biết mà xưa có mấy thằng chủ tập xong mình tập gym ngủ đi nhậu mà đi nhậu nó ăn như heo vậy đó thôi nói chung cũng nản lắm nhưng mà tất nhiên cuộc sống mà có bức tranh màu tối thì nó sẽ có bức tranh màu sáng mấy em đồng ý với anh không yes. đó thì cái, thì trong môi trường gym này nó bị te tua rồi nó tan nát sau dịch rồi nhưng mà đằng sau cái dịch đó nó có những cái ở dưới quê tụi em biết nấm mối không nó có những cái nấm mối á nó mọc lên sau cơn mưa đó thì ở bình phước là một trong những cái nấm đó đó, đó mình chúc mừng cho cho đại lý ở bình phước hoạt động tốt nha để nhập hàng bbt dù nhiều cũng muốn cho dưới thôi chứ ông làm gì làm ông nhập hàng ít là không được à thế thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video hay thì xe và like đi ba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 bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên